xin chào quý vị các bạn Hôm nay à, mình sẽ chia sẻ à, hát một bài cho quý vị các bạn nghe Bài trình bày một bài bài cũng rất là quen thuộc đó là bài tình nỗi ngại Kính mời quý cùng lắng nghe nhé Ôi em hãy đi về vì tình kể từ đây Vốn đến nào trong trái muôn cây thôi nhưng tình anh sinh ngày lại cũng tất cả cùng nhớ đến xem kênh của mình vào lúc 9 giờ tối hàng ngày nghe quý vị các bạn cảm ơn rất nhiều nhớ à, đăng ký kênh subscribe và chia sẻ mọi người cùng xem